Du hành thể vía một Năng lượng du hành Sự thật và thực tại Đầu tiên, như thường lệ và cần phải nhắc lại Cơ thể chúng ta hay bất cứ một vật chất nào Đều được cấu thành từ nhiều thể Nhiều thành phần được tổ hợp Và gắn kết chặt chẽ ở mức độ dày đặc dưới các dạng hạt Thứ mà tất cả chúng ta nhìn thấy bằng mắt thịt đều chỉ là lớp vỏ bề ngoài, giả. Dạ. Vậy, làm sao để có thể nhìn thấu sự thật của vạn vật, của vũ trụ này? Chỉ khi bạn tồn tại dưới dạng linh hồn, năng lượng, cũng chính là nói, bạn muốn thấy nó, bản chất sự thật, thì tần số rung của bạn phải tương ứng với nó. Vậy làm sao để có thể cảm nghiệm được khi bạn đang tồn tại dưới dạng cơ thể vật lý này? có sáu cách như sau thiền định để khai mở con mắt thứ ba luân xa sáu thôi miên dẫn dụ tự thôi miên hoặc nhờ nhà thôi miên chuyên nghiệp trải nghiệm cận tử điều này không phải muốn là được khi ngủ trải nghiệm giấc mơ cách thức này là phổ biến nhưng bạn hầu hết không thể nhớ chi tiết loài người bị phong bế 90 đến 95% não bộ là có nguyên do Ngoài ra, có phương thức tự ám thị để chủ động du hành giấc mơ. Bạn có thể tìm kiếm trên mạng. Dùng những phương tiện như cỏ, cần sa, nấm thần, chất thức thần LSD. Cách này không áp dụng cho tất cả mọi người. Và cuối cùng, hãy tự ám thị với những khẩu lệnh được lên kế hoạch. để được gọi là du hành thể vía. Đây cũng sẽ là nội dung, cách thức chính tôi đề cập trong bài viết này. Lưu ý, bài viết được viết theo trải nghiệm thực của cá nhân. Nó có thể không phù hợp với đại đa số đức tin của nhiều người. Mọi suy nghĩ đều là năng lượng. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc thực tại, dẫn đến hành động thực tại. Và nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ biến hoàn cảnh sống của ta trở nên thật như những điều ta nuôi dưỡng bằng chính suy nghĩ đó. Đó là một dạng tự ám thị vô thức. Thái độ sống quyết định chất lượng sống. Thường, ám thị trong vô thức luôn đến từ nỗi sợ hãi. Nó khác xa sự ám thị có chủ định. Cảm xúc tiêu cực, sợ hãi luôn đến nhanh hơn và mạnh hơn là tích cực. Sự sợ hãi diễn ra ngay lập tức và có thể ám ảnh bạn mãi mỗi khi nhớ tới. Nhưng sự hạnh phúc thì cần thời gian cảm nhận Và lại rất nhanh quên Đại não giống như một đĩa cứng lưu trữ toàn bộ các thông tin Trong mọi kiếp ta sống Kinh nghiệm Nó ghi chép tức thì mọi suy nghĩ của ta Và biến đổi ra thực tại một lúc nào đó Vì vậy Thay vì mất công nghĩ Hãy chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp Rất nhiều người khi nhắc đến con mắt thứ ba Họ thường biểu môi áp đặt cuồng tín cho rằng đó là một kiểu khá xa vời và chỉ thần, thánh mới có thể sở hữu. Họ dùng những hiểu biết hạn hẹp của mình để phán xét và gán ghép. Trong khi họ sẵn sàng bán đi cả chiếc răng giả bằng vàng cuối cùng để cúng cho một ông đầu trọc khoác áo màu vàng nâu chỉ để mong cầu nhờ vả ông ta chuyển lời đến thần Phật xin xỏ dùm điều gì đó. Với việc thiền định nó là dành cho tất cả mọi người Tôi khá ngạc nhiên về phong trào mở ra các lớp dạy thiền ồ ạt Với những chi phí cắt cổ Nhiều người tôi gặp Họ tự hào nói rằng Họ đã học thiền nhiều năm Nhưng khi hỏi về các cảm nhận Trạng thái trong thiền định Thì họ chả nói được gì Họ kể Thiền thì bật nhạc rồi ngồi yên vậy thôi Tôi cũng xem nhiều video hướng dẫn trên Youtube Về chủ đề dạy thiền Chả ai nói cảnh báo chi tiết các tầng thứ Khi một người bắt đầu đi vào trạng thái định Có thể Những người này cũng chả biết gì Chỉ đọc trên mạng rồi chia sẻ lại Hoặc tư duy giấu nghề Muốn biết nhiều hơn Phải đến học ở chỗ họ chăng Những người đi trước Lẽ ra cần chia sẻ chi tiết cho người sau Không phải để người sau bám chấp Hay dính mắc vào những cảnh giới đó Mà để họ nhận thức trước được những tình huống họ sẽ trải nghiệm khi tâm họ bắt đầu định. Vì chính tôi, trước mỗi lúc thiền, cả trăm lần tôi đều tự ám thị định tâm mình trước đó, nhưng cứ đến cảnh giới thứ tư là tự đẩy ra. Cần nói qua những cảnh giới khi đi vào từ trải nghiệm cá nhân của tôi. Trước tiên, bạn cần phải nhận thức rõ về tâm trí của chính bạn theo nghiên cứu của Đại học Queen tại Canada cho thấy, con người chúng ta có đến gần 6.200 suy nghĩ trong não bộ mỗi ngày. Khi bạn ngồi tĩnh tâm để thiền, các suy nghĩ lại trồi lên mạnh hơn hết lớp này đến lớp khác. Khi bạn cố ám thị, quay về quan sát hơi thở để đóng lại những suy nghĩ thực tại đó, thì những lớp suy nghĩ, hình ảnh mà bạn tưởng chưa từng xảy ra trong đời mình lại có dịp trồi lên. Theo thói quen bám chấp và phán xét, bạn sẽ đi từ ồ này đến ớ khác mà không còn ý thức được việc mình đang làm là gì nữa. Cảnh giới đầu tiên khi bạn bắt đầu định sẽ là một chùm tia sáng chói hiện ra giữa hai lông mày. Cả khi phòng bạn thiền tối ôm, mắt nhắm chặt. Ánh sáng này cực sáng nhưng không làm bạn chói lóa. Tiếp đến, bạn sẽ nhận ra mình đang ngưng thở từ lúc nào Tôi đã mất gần 6 tháng để làm chủ cảnh giới này Tiếp đến Bạn sẽ nhận thấy người mình rung lắc khá mạnh Đó là khi năng lượng đang chảy tràn qua bạn Bạn sẽ thấy mình như đang sắp bay lên Một cảm giác nhẹ như lông hồng Nhưng đừng lo Bạn chưa bay lên được đâu Đó là cảm giác khi tâm bạn định Trống rỗng tạm thời Nên thể vía của bạn ít còn bám vịnh Vào thể vật chất nữa Đồng thời bạn sẽ cảm nhận rõ nhất ở vùng bàn chân và bàn tay. Các đầu ngón tay khi năng lượng tích tụ, hai ngón tay cái như muốn hút chặt nhau lại hoặc như muốn đẩy nhau ra. Năng lượng tụ lại và gây áp lực giữa hai lông mày sẽ đề cập trong bài viết khác. Cảnh giới tiếp bắt đầu sẽ khó khăn hơn. Vì đến giờ, gần 3 năm tôi chưa thể vượt quá nổi 10 giây, dù cố ám thị trước đó thế nào bạn sẽ nhận thức rõ hơn về việc ngưng thở bằng mũi. Đi được đến cảnh giới này, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận khí đi vào và ra dưới tất cả lỗ chân lông. Vâng, là hô hấp qua da. Cơ thể sẽ rung lắc mạnh hơn nữa, nhưng cực dễ chịu. Lúc này vì các lỗ chân lông đang làm việc thay đường hô hấp thông thường, nên nó tiết ra một lớp chất nào đó mà sẽ hấp dẫn tụi côn trùng tìm tới. Sẽ cực, sẽ khó chịu khi mãi mới đi tới cảnh giới này Mà bị tụi kiến cỏ nó bu lại cắn Cảm giác không thể thốn hơn Nếu vượt qua được thử thách đó Bạn bắt đầu nhận biết từ sâu bên trong Những tiếng nói của ai đó Đang hướng tới kết nối với bạn Tôi chỉ mới đi đến đây Khi nghe tiếng nói ấy Là lại giật mình thoát ra Tôi vẫn ám thị mình mỗi ngày Để đi xa hơn nữa Với việc thôi miên nếu không tự mình làm được, bạn có thể liên hệ với nhà thôi miên nào đó có tâm và có tầm. Giữa một rừng ma trận thông tin ngày nay, có vô số người tự nhận mình là nhà thôi miên. Lên mạng sạch, có vài chục triệu kết quả trong vòng chưa đến 3 giây. Có thể nói, số nhà thôi miên nhiều như nấm mọc sau mưa. Đại đa số học không hết, không đến nơi đến chốn, tự mua sách hay bày mò trên mạng Ai cao cấp hơn thì học online, những lớp ở nước ngoài. Việc tìm được nhà thôi miên đúng nghĩa có thể nói dựa hoàn toàn vào đức tin và mong muốn chính đáng của bạn. Chủ đề chính Tự ám thị trước khi ngủ, xuất hồn Bạn có thể tìm mua cuốn sách Phiêu lưu ngoài thân thể của chính người đã trải nghiệm cũng là tác giả William Berman. Mình mới được dẫn dắt tới nội dung cuốn sách này Như hầu hết đám đông Tác giả cũng là một người vô thần Và chỉ tin vào khoa học Cho đến khi Bạn hãy tự tìm coi sách đọc Và trải nghiệm trên Youtube Ở đây Mình chỉ đi sâu vào chia sẻ cảm nhận cá nhân Tất cả những cách thức khi áp dụng với mọi người Đều sẽ không đạt được kết quả hay thời gian giống nhau Vẫn nói Với người thông thái niềm tin chính là tri thức. Có thể do mình đã thiền nhiều năm, nên việc áp chế những suy nghĩ để định tâm tốt hơn người chưa từng thiền định hoặc thiền chưa đúng cách. Hai lần đầu, mình tự ám thị đều không có kết quả, mặc dù rất nỗ lực. Đến đêm qua, bật nhạc thiền và định tâm, mình đã dồn năng lượng và sự tập trung vào những câu khẳng định, yêu cầu ra lệnh Thật không thể tin nổi Chỉ khoảng sau 15 phút Toàn cơ thể như muốn phân tách ra từng phần Thể vật chất và thể năng lượng Phòng trường hợp khi tách ra Và không làm chủ thể vía Mình đã làm theo hướng dẫn là ghi nhớ tất cả mọi vị trí Ngóc ngách trong nhà Càng chi tiết càng tốt Kể cả từ vị trí cái đinh trên tường Các bức tranh Vật dụng khác Vân vân Phòng trường hợp khi thoát khỏi thể vật lý Thể vía sẽ không đi trôi dạt ở một cảnh giới nào đó do chính tâm trí hoảng loạn mình tạo ra. Cùng lúc, tâm thức tiếp tục tự khẳng định, ra lệnh thể vía xuất ra, liên tục như thế. Toàn cơ thể nhẹ không diễn tả. Cảm xúc lúc này vừa sợ hãi vừa thích thú. Nhanh làm chủ cảm xúc vì đã tự ám thị trước đó. Vì tất cả chúng ta luôn an toàn và luôn được bảo vệ từ những sinh mệnh cao hơn. Mình chỉ quay vào và quán trú duy nhất vào câu ra lệnh đó. Đầu óc lân lân không thể diễn tả. Toàn thân vẫn nằm một đống ở trên giường, nhưng lại có suy nghĩ lóe vụt lên. Ôi, giường đâu rồi? Tay chân đâu? Tiếp tục lại sợ giai đoạn 3. Vì thực ra khi thiền định, đi đến cảnh giới cảm giác như vậy cần khá nhiều thời gian, thường là trên 40 đến 60 phút. Nhưng cách này diễn ra nhanh quá Lần đầu rất bỡ ngỡ Không phải cảm giác sợ sẽ thấy ma quỷ gì Hay những sinh mệnh nào đó có hình dáng kỳ dị Vì tâm trí mình không bao giờ xây dựng những hình tượng đó Cái cảm giác rất khó diễn tả bằng câu chữ truyền thống Tiếp đến Mình lại tiếp tục tự ám thị trấn an bản thân Và liên tục đưa ra khẩu lệnh Và Bạn dùng từ nào để diễn tả cho việc bạn đang đứng nhìn chính bạn đang nằm ngay trước mắt bạn giống như bạn đang soi gương hay bạn sẽ sợ hãi ôi trời ạ à, không thể tin nổi không thể tin nổi lần đầu trong cuộc đời trước giờ chỉ xem phim nghe kể đọc sách chứ ai mà tin một ngày mình làm chủ giấc mơ của chính mình bay là là và mắt chăm chú hướng về tên đang nằm trên giường kia là chính mình trước đó mình cũng đã thực hành lòng biết ơn, yêu cầu và kêu gọi kết nối với các vị thầy tâm linh, các thiên thần bảo hộ, chư vị tổ tiên, vũ trụ, mẹ Gaia và gia đình linh hồn đồng hành và bảo vệ trong lúc mình thiền. Hay như tối qua, lúc mình trải nghiệm xuất hồn. Tất nhiên rồi, lần đầu tiên chỉ được đến vậy cũng là điều mỹ mãn ngoài sức mong đợi. Vì mình bị kéo lại ngay sau đó bởi một tiếng còi xe cấp cứu in ỏi cảm giác khó chịu về chiếc xe đi qua rất nhanh thay vào đó nhường chỗ cho cảm xúc mới mẻ vừa trải qua hồi nãy cá nhân mình nghĩ trải nghiệm xuất hồn là dành cho tất cả mọi người miễn bạn cần phải có một đức tin tuyệt đối một tâm trí không vụ lợi thực hành thiền định thường xuyên và hạn chế tối đa thực phẩm đến từ động vật tôm cá khi xuất hồn bạn có thể đi đến bất cứ đâu mà bạn muốn, không giới hạn bởi vật chất hay cảnh giới, chiều không gian nào. Bạn nhìn thấu được mọi sự vật, hiện tượng, bản chất thật của chính nó. Sự thật thì những ngôi sao và thiên hà chúng ta thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài của vũ trụ. Điều mấu chốt cho việc thám hiểm đúng đắn là di chuyển qua những lớp màng năng lượng này. Chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua đi vào những mảng năng lượng khi mà tần số rung của ta được điều chỉnh tương ứng. Nó giống như mọi mối quan hệ ta gặp, người ta kết hôn, công việc, hoàn cảnh sống, mây cùng tầng. Mọi năng lượng có ý thức, linh hồn đều sống trong tần số năng lượng cùng pha với tỷ lệ rung động cá nhân của họ. Lớp màng trước của bạn phân tách với mật độ giải sóng này với mật độ giải sóng khác. Các nhà khoa học vật lý hiện đại đã chứng minh rằng ánh sáng thấy được đồng thời là hạt và là sóng. Bản chất hai mặt của ánh sáng bây giờ là một sự kiện được thừa nhận của khoa học hiện đại. Mình tin bản chất hạt sống của ánh sáng đưa ra một bằng chứng chủ chốt là mọi năng lượng đều là sự liên tục đa tần số. Chiều trải rộng ra bên ngoài các hạt dày đặc của vật chất mà ta quan sát thấy quanh mình ngay cả khi bạn nghĩ cơ thể này là đậm đặc Hãy thử dùng kính lúp Và phóng đại đó ra cỡ hàng ngàn lần Cũng như ánh sáng có bản chất hai mặt Cả hạt và sóng Nên tất cả các vật chất hay dạng sống đều tồn tại hai mặt Đó là bản chất vật lý và bản chất phi vật lý Cơ thể, linh hồn năng lượng Chính sự liên tục tương hỗ của năng lượng đã tạo ra và nâng đỡ cho toàn bộ vũ trụ đa chiều Mọi dạng vật chất vật lý hiện diện quanh ta là kết quả bên ngoài dày đặc của sự liên tục năng lượng này. Việc nhận biết này sẽ mở ra cánh cửa hướng tới một biên giới thám hiểm và những nghiên cứu mới rất đáng quan tâm cho tất cả chúng ta. Bạn nghĩ sao nếu chúng ta có thể tự xuất hồn và du lịch vũ trụ trong khi ngủ? Nó giống như một cuộc trinh sát trước của thế giới bên kia, nơi mà chúng ta sẽ quay về sau khi trút bỏ thể xác vật lý, chiếc áo cũ kia. Cảm ơn và chúc bạn luôn bình an sung túc. Chúc bạn sớm tìm thấy chân lý nơi vĩnh hằng.